Hi, thì đang Phạm Nhân xin chào tất cả mọi người trên phạm vi nước đến với tờ DN Official Video clip của tôi chỉ một phút Mong các bạn hãy chú ý Bạn hãy chú ý Video clip của tôi chỉ một phút Mong các bạn hãy chú ý Bạn hãy chú ý Video clip của tôi chỉ một phút Mong các bạn hãy chú ý Bạn hãy chú ý video clip của tôi chỉ một phút mong các bạn hãy chú ý bạn hãy chú ý video clip của tôi chỉ một phút mong các bạn hãy chú ý bạn hãy chú ý video clip của tôi chỉ một phút mong các bạn hãy chú ý bạn hãy chú ý xin chào tạm biệt tất cả mọi người trong miền đất nước hẹn gặp lại tất cả mọi người chọn biến nước vào các video clip lần sau